hôm nay anh em sẽ được chiêm ngưỡng cái sản phẩm mới nhất về cái môn chơi sóc đĩa bịp đó chính là cái máy báo dung cảm ứng L6 và đi chơi anh em sẽ luồn quân vị không tang vào trong một chơi một bộ sản phẩm của nó bao gồm là một cái đầu mốt khiển và một máy máy treo trong người điều khiển bấm để máy sẽ đo quân quân vị là không tang bảng nội dung là hai bốn sáu tám mười bây giờ sóc thử cho em qua vài tiếng bạc rồi tiếp theo là sẽ hướng dẫn cho em cách chơi của cái máy cảm ứng L6 và sẽ Đấy, nói rõ cái chi tiết của máy cảm ứng ống này sẽ đánh như thế nào khoảng cách sẽ từ 60 phân đến 80 phân tám nhịp sẽ là ba đen mở này ba đen anh em nhé bảng vị dung duy nhất là chỉ hai bốn sáu tám và 10 nhịp 5 nhịp sẽ là sấp đôi 5 6 sẽ là sấp đôi anh em nhé mở luôn sấp đôi này anh em này Đấy, đánh thẳng được vào mặt vị còn anh em mà đánh chặn lẻ có thể đánh chặn lẻ sang này ba lại mở này theo nhịp dung này đúng theo nhịp dung này bảo ba đen này anh em này đó đồ đánh rất là chuẩn cái khả năng của cái máy cảm ứng này là nó có thể chuẩn xác lên đến 95% khi mà anh em đã cảm nhận đúng về đồ tôi kỷ niệm thêm cho anh em tí nữa hình dung Đấy, ba đen vẫn là ba đen cực kỳ là chuẩn xác anh em nhé và bây giờ anh em sẽ đón xem tiếp cái video tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách đánh và sẽ nói chi tiết về cái máy cảm ứng đèn e 6 này anh em đã đón à, xem tôi đã test thử qua đó chính là cái máy R6 e đi chơi sẽ phần luận quân vị không tăng trong một chơi và đây đó chính là một bộ sản phẩm của nó bao gồm đó chính là một máy R6 e và một điều khiển mốt bấm dung khi anh em đi chơi nó sẽ có công tắc ở trên đầu để gạt sang phải là tắt và gạt sang trái à, gạt sang phải là bật và gạt sang trái là tắt và nó sẽ có một cái đầu ờ, chân sạc để anh em cắm sạc pin tiếp theo là một cái cục dung cục dung này anh em có thể dính trên người còn ống thì anh em sẽ dán để trước ngực kẹp lá lạnh kẹp cặp quần hay là kẹp ống chân là anh em có thể chơi được đầu mút khiển này công dụng của nó này anh em bấm thì lập tức máy sẽ báo dung và đo mẫu khuôn vị cho anh em đã biết được trong bát trong đĩa về mặt gì để anh em có thể đánh và chiến thắng được và riêng về cái máy này thì anh em đi chơi chỉ việc thứ nhất là luồn quân vị không tan quân vị tôi khẳng định cho anh em là 100% là không tan đây là quân vị chắn này còn khi anh em đi chơi có thể đặt làm tất cả trên mẫu quân vị tại cái nơi anh em chơi quân thuốc quân bài quân tú quân đóm anh em địa phương chơi quân vị gì chỉ việc liên hệ cho tôi và tôi sẽ tư vấn uh, cho anh em để anh em có thể uh, chiến thắng được ở môn chơi này quân vị này thì khi anh chơi thì có thể soi đèn vào lát thì nó sẽ hoàn toàn là xuyên qua quân vị bởi vì vào các sòng các sới thường là người ta thử rất là nhiều cách để thử soi đèn vào lát này hay là thử làm châm này thử làm châm này hoặc là người ta chơi xong rồi người ta có thể bóc quân vị ra Đấy, cũng vẫn không có tăng tích gì rất là an toàn cho anh em để anh em có thể đi bịp anh em nhé và cũng như là bát đĩa thì là bát đĩa sẽ là của sòng sới anh em sẽ không cần luồn bát đĩa vào anh em nhé bát đĩa là xanh chín và khoảng cách đánh từ máy tới quân vị anh em có thể đánh được trong cái khoảng cách là từ 60 phân đến 80 phân và có một cái khoảng cách thứ hai là từ 1 mét đến 1 mét 2 anh em nào đánh với khoảng cách xa thì anh em liên hệ cho tôi tôi sẽ đặt làm ở ờ, những mẫu đánh xa núi đồi đường trường cho anh em để anh em có thể dễ dàng anh em chơi được chơi bằng sạc pin sẽ sạc pin chơi được trong vòng từ 5 ờ, đến 6 tiếng đối với khi mà anh em chơi liên tục bật máy chơi liên tục anh em nhé và khi anh em mua hàng nhà chúng tôi lưu ý rằng là anh em sẽ được tặng à, được một cái phiếu bảo hành một cái phiếu bảo hành và một bộ quân vị đây anh em nhé bảo hành thì bảo hành dài hạn cho anh em chúng tôi thì có bảo hành dài hạn với cái địa chỉ cửa hàng đầy đủ và chúng tôi có số điện thoại offline anh em nào mua hàng đến cửa hàng của tôi để anh em có thể biết được à, thông tin chi tiết về cửa hàng chúng tôi và đây ngay bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách làm sao mà vào trong cuộc chơi anh em có thể đánh được tốt với ống mới năm 2020 là cái ống cảm ứng R6 này đầu tiên là anh em đi chơi thì bắt buộc là cần một bát một đĩa rồi của người ta rồi và quân vị thì anh em đã luồn vào đã cắt sẵn như thế này rồi đầu tiên là sẽ là mặt tứ trắng thì khi mà người ta úp bát vào bắt buộc là anh em phải đặt đúng với khoảng cách là từ 60 đến 80 phân thì máy nó mới báo dung chuẩn cho anh em được còn khi mà anh em ví dụ đặt xa quá với khoảng cách máy đấy, nó không đúng với khoảng cách của nó thì nó sẽ báo bị sai nhịp rung và nó sẽ báo không chuẩn xác cho anh em và khi anh em đặt gần quá cũng không thể nào mà được đặt gần quá thì nó sẽ báo rung nhiều nhịp hơn khiến cho anh em rất là dễ dàng anh em bị sai nên là anh em đi chơi anh em cứ đặt đúng cái khoảng cách thôi là từ 60 đến 80 phân đối với mặt vị tứ trắng sẽ rung từ 1 đến 2 nhịp rung giọng rung dài tôi bấm đầu mốt khiển và máy sẽ tự động báo rung đó rất là ok máy báo chuẩn xác là hai nhịp rung tiếp theo là mặt vị ba trắng lại sẽ rung như thế nào sẽ rung từ 3 đến 4 nhịp rung và nhịp giọng rung của nó sẽ là hơi dài chứ không dài bằng tiếng tứ trắng bốn nhịp rung còn riêng về cái mặt vị sấp đôi thì nó sẽ rung đều theo các nhịp rung của nó từ 5 đến 6 nhịp rung bởi vì nó sẽ có hai mặt trắng hai mặt đen à, thuốc nó sẽ đều nhau nó sẽ rung là 5 đến 6 nhịp anh em nhé và nhịp rung sẽ đều năm nhịp rung anh em nhé và ba đen nó ba đen thì nó sẽ rung là 7 đến 8 lượt rung sẽ rung hơi nhanh giọng rung sẽ hơi nhanh bảy nhịp rung còn riêng về tứ đen thì sẽ rung nháy liên tục giọng rung rất là nhanh 9 10 nhịp rung anh em nhé anh em nghe và cảm nhận này 10 nhịp rung rất là chuẩn xác anh em nhé đó chính là cái cách chơi mà khi anh em đấy có thể luồn quân vị vào trong chơi và sẽ cầm theo đó chính là cái ống cảm ứng L6 đúc ở trong người và anh em chơi khẳng định với anh em là 100% anh em sẽ chiến thắng được với cái món đồ này lưu ý rằng là khi chơi thì anh em phải đặt đúng khoảng cách cho tôi đó chính là cái lưu ý duy nhất mà tôi muốn gửi đến cho anh em khi mà anh em chơi cái ống cảm ứng L6 thì cửa hàng chúng tôi nếu mà anh em có thể luồn quân vị bát đĩa hoặc à, bát đĩa vào trong cuộc chơi thì anh em mới có thể chiến thắng được còn ví dụ ở ngoài kia rất là nhiều những cái đại lý vớ vẩn những cái cửa hàng không uy tín chất lượng rất là kém người ta bán những cái mặt hàng là không luồn cái đồ gì vào trong cuộc chơi mà vẫn có thể chiến thắng được thì điều đó sẽ không bao giờ là có thật bởi vì người ta chỉ à, lừa của anh em khi mà anh em đi chơi là một cái con bạc mà đang trong cái hoàn cảnh thua ta phải biết được về những món đồ đấy rất là thích và hầu như là anh em sẽ lựa chọn mua những món đồ đó bởi vì khi anh em đi chơi là khó luôn cổ ra ngồi chơi nhưng mà anh em không nên tin tưởng ở những cái cửa hàng nơi nó không uy tín vậy bởi vì làm sao mà khi không luận đồ ra ngồi chơi tại sao nó lại không cầm đi đánh mà nó lại bán cho anh em với giá rất là rẻ chỉ có vài triệu đồng còn riêng tôi có những sản phẩm như thế có tiền thì tôi vẫn có thể bỏ tiền ra tôi mua và tôi chơi ở thời hạn lâu dài chỉ trong một cái sòng một sới nhỏ thì tôi cũng đã gỡ được cái số tiền mà tôi đã mua đồ anh em nhé đó chính là cái sản phẩm mà tôi giới thiệu đến cho anh em ngày hôm nay ngoài ra thì nhà chúng tôi còn rất là nhiều những mặt hàng khác nhau bầu cua sóc đĩa tài xỉu và bài lá ở địa chỉ công ty của chúng tôi đây đã có ghi in rõ trên phiếu bảo hành anh em có thể đến cửa cơ sở nhà tôi hoặc là gọi điện trực tiếp số hotline thì tôi sẽ để ở trên góc màn hình và cái bảng nội dung cũng để ở trên đấy, góc màn hình để cho anh em có thể nghe nghe nhịp rung này và biết được bảng nội dung ở trên góc màn hình rồi anh em à, sẽ cảm nhận được về cái đồ này nó đánh sẽ hiệu quả như thế nào có thể là anh em có thể đến trực tiếp cửa hàng tôi thử hàng à, cơ sở 1 là gần bến xe mỹ đình hà nội cơ sở 2 là gần bến xe miền đông sài gòn qua cửa hàng tôi có thể cầm bát đĩa của anh em đến thử hàng anh em nhé khuôn vị không tang máy đúc trong người cảm ơn anh em đã xem video xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh youtube của chúng tôi Ờ, thì ờ, chúng tôi chuyên cung cấp xỉ lẻ tất cả những mẫu đồ chơi sóc đĩa bịp ở mọi miền tổ quốc cung cấp xỉ và lẻ cho tất cả những anh em là đang chơi và đang thua tà với môn chơi sóc đĩa bịp anh em nhé thì có hotline chính và cơ sở chính của chúng tôi đó chính là tại uh, gần bến xe mỹ đình hà nội và cơ, cơ sở thứ hai là ở bến xe miền đông sài gòn dành cho tất cả những anh em ở trong nam có thể ghé thăm qua cửa hàng chúng tôi tham khảo qua về những mẫu đồ chơi hợp lý và mang lại những cái sự ưu ái đến cho anh em khi mà anh em sử dụng những cái mặt hàng của chúng tôi ngày hôm nay tôi giới thiệu đến cho anh em đó chính là một mẫu bát tàng hình phiên bản đặc biệt thì chắc hẳn là bát tàng hình không còn xa lạ với tất cả những anh em đang đi chơi bịp rồi khi mà anh em đi sử dụng cái mẫu bát tàng hình này đấy, là những loại bát mới nhất hôm nay hôm nay tôi giới thiệu đến cho anh em đấy, vài những phụ kiện mới để khi mà anh em à, chơi cái mẫu bát tàng hình này nó có thể giúp ích cho anh em được những ở những cái sân sới những cái sòng sới nào thì à, bát thì hoàn toàn là khi mà anh em sử dụng thì à, mẫu bát của chúng tôi hoàn toàn khi anh em soi là không có tang soi thì sẽ hoàn toàn là 100% sẽ không có tang với tất cả những mẫu bát hiện nay của cửa hàng chúng tôi không như trước đây thì anh em soi đít thường thường là nó sẽ bị đen ở đít và bây giờ kể cả khi mà anh em đi chơi đấy anh em có vô tình anh em đập vỡ bát thì cũng không bao giờ nó vỡ phần đít này ra được bởi vì đít thì chúng tôi đã làm với công nghệ mới là khi đi đập bát nó sẽ không vỡ đít và vỡ những cái thành ở phía bắc đấy, sẽ vỡ thành anh em nhá và cũng như là khi mà vào các sòng giới ấy, thì người ta bây giờ xử thử thử đấy, trải nghiệm rất nhiều về cái bát thì mới có thể luồn được vào trong cuộc chơi ví dụ như là ngâm hay là đun sôi trong cái nước nóng 100 độ C cái bát của chúng tôi vẫn có thể sử dụng được bình thường hay là bôi phấn rôm bôi mặt bôi mực lên cái phần uh, viền bên trong của cái bát thì vẫn bôi thoải mái anh em nhé vẫn có thể sử dụng được bình thường và cũng có thể khò lửa đi bát khò lửa thoải mái luôn anh em nhé Đấy, không ảnh hưởng gì đến cái bát của chúng tôi bởi vì bát chúng tôi là phiên bản này phiên bản mới nhất rồi Đấy, chống chịu tất cả những cái khắc nghiệt nhất trong cái sòng trong sới người ta thử người ta test qua bát là xem là bát này có vẻ là bát đồ không Đấy, và khi mà anh em mua hàng thì chúng tôi sẽ dán một cái tem bảo hành cho anh em bảo hành bát thì bảo hành rất là lâu anh em có thể qua cửa hàng tôi tham khảo về những mẫu bát này anh em nhé thì bát thì là một bộ sản phẩm của nó bao gồm đó chính là một bát này một màn hình này và một bộ đế sạc và cái dây sạc mà khi anh em sạc không như trước đây thì anh em phải bấm châm kim vào cái phần đít của nó thì anh em mới sạc được đấy đó là hiện đại nhất bây giờ còn bát thì chúng tôi có thể làm ờ, trên rất là nhiều mẫu mọi bát như là bát nhựa nhưng tôi có thể làm hết anh em nhá bát nhựa bát sứ này khi mà anh em sạc pin đây cái đế của nó này anh em bỏ ra đều nó sẽ chuyển sang màu xanh còn khi mà anh em đặt vào này nó sẽ chuyển sang màu đỏ anh em nhé là bát của chúng ta đang được sạc đó rất là công nghệ mới nhất khi bát đầy nó sẽ chuyển sang màu xanh đó thì à, nó sẽ có hai dạng một dạng là bát khi mà anh em úp đây khi mà anh em úp bát thì tự động cái mắt bát nó sẽ lên còn loại ngoài này anh em sẽ phải bấm cái điều khiển mốt khi mà anh em chơi là chơi điều khiển mốt nó sẽ tích được cái pin của anh em lâu hơn tiếng nào anh em bấm nó mới tối pin còn không bấm thì không mất pin anh em nhé khi bấm này nó vâng, hiện rõ lên cho anh em này ba đen này em nhé đấy là cái dòng bấm khiển còn cái dòng tự động đây của tôi đây có hai dòng đấy, rất nhiều dòng cho anh em lựa chọn này tự động này anh em úp tự động nó lên luôn đấy, bây giờ thử trải nghiệm cho anh em sóc thử qua vài ba tiếng nhé đầu tiên là tôi thử về cái màn tự động trước đây và cái loại thứ hai là anh em có thể bắt trên cái màn hình điện thoại của anh em này bằng cái cục wifi chỉ cần cái cục wifi duy nhất này đúc ở trong người khoảng cách rất là xa đây anh em nhé đặt dưới cho anh em xem này thì dưới sóc này. đôi anh em này mở này sấp đôi này anh em sử dụng bát tự động thì ờ, khi mà anh em sóc xong úp bát xuống nó sẽ mở mắt trong vòng 2 giây 2 đến 3 giây rồi mắt bát sẽ tự động đóng lại anh em nhé thử lại cho anh em này vẫn là sắp đôi anh em này mở này xem rất là nét bởi vì mắt thường của anh em xem thì không bao giờ có chuyện sai được Đấy, tiếp theo là cái mẫu bát khiển này bát khiển thì anh em sóc thoải mái luôn không bao giờ khi mà anh em sóc không bao giờ mắt bát tự động mở ra nhé trừ khi là anh em bấm khiển này khi tôi bấm khiển này ba trắng anh em nhá ba trắng này mở này họ ba trắng anh em nhé nhìn được thì à, nhìn được tất cả trên mẫu mã quân vị khác nhau quân thuốc quân bài quân tú quân đó anh quân quân màu anh em đều có thể nhìn được hết sóc trong thoải mái không bao giờ hiện màn hình lên trừ khi anh em bấm khiển khi bấm khiển thì màn hình nó sẽ nhảy lên màn cho anh em biết là ba đen này anh em này ba đen tôi mở này ba đen anh em nhé Đấy, cũng như là một bát tự động này úp xuống này đó ba đen tiếp tục này sấp đôi này anh em này sấp đôi anh em nhé tiếp tục này ba đen cửa hàng của chúng tôi thì nhận bát đặt theo yêu cầu của anh em tùy theo mẫu mã nào trong sới mà khi anh em chơi anh em có thể chơi bằng những mẫu mã bát khác nhau ví dụ như là có hoa thành hay là mẫu bát đít với khác với những cái đít của cửa hàng chúng tôi thì anh em có thể đặt bát theo những yêu cầu của anh em đề ra hay là anh em muốn đặt vào mẫu bát nào chỉ việc chụp ảnh gửi qua Zalo cho chúng tôi hoặc là có thể cầm đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi để anh em đặt theo cái sản phẩm nhu cầu bát của anh em bát nhựa hay là mẫu bát gì anh em có thể đặt được hoặc là anh em chơi tài xỉu bầu cua đặt lên ờ, cái lắp tài xỉu này hay là cái âu bầu cua to tôi đều có thể đặt được hết cho anh em đây, bát thì rất là nhiều mẫu bát đa dạng cho anh em lựa chọn Đấy, đến cửa hàng của tôi thì rất là thoải mái còn à, lưu ý rằng là khi mà anh em đi chơi á, cái bộ môn chơi sóc đĩa này thì hiện nay là rất là nhiều ở những cái trường hợp là những cái cửa hàng ấy, nó lừa rất là nhiều nên anh em phải lựa chọn đúng cái cửa hàng nào uy tín đồ nhiều thì tất nhiên là đi kèm theo với đó là cái sự uy tín của cửa hàng người ta bởi vì nhà người ta không uy tín thì làm sao người ta có thể làm ra nhiều đồ để phục vụ cho anh em Đấy, nên là anh em lưu ý nhé cứ đến cửa hàng nào to là anh em đặt chọn cái niềm tin của cửa hàng đó sắp đôi này mở sắp đôi này chuẩn thì lên đến chuẩn 100% khi anh em đánh bát hình bát này thì ờ, chơi được ấy trong cái vòng thời gian là từ 4 ờ, tiếng rưỡi đến 5 tiếng ba trắng này tôi mở này ba trắng anh em nhé khi anh em nhìn quen rồi để là chồng khuôn đèn vị anh em vẫn nhìn được hết sắp đôi này anh em này chồng khuôn đèn vị này đây đấy, tôi vẫn nhìn chuẩn xác một trăm phần trăm đi đánh bắt hình thì lưu ý với anh em rằng là anh em đánh để tùy tiếng thì anh em đi đánh thôi chứ không phải là tiếng nào anh em chơi đấy là theo nguyên tắc mà khi anh em đi bịp người ta đấy, bịp quá thì người sẽ dẫn rất là dễ dẫn đến việc người ta bị phát hiện là anh em đang luồn đổ bịp và khi đó thì nó là cũng như là khi anh em đi chơi không an toàn thì vô tình người ta có thể đập vỡ bát đập có thể đập thoải mái luôn anh em nhé đập thoải mái riêng về cái mẫu bát của chúng tôi không bao giờ vỡ đít còn khi người ta cố tình cầm búa đập vụn đít thì nó cũng chỉ là những cái ấy, bo mạch chủ rất là li ti nhỏ bé và nó đồng màu luôn với cái màu bát nên là rất là khó có thể phát hiện ra đâu anh em nhé còn tôi không dám khẳng định là bát ở đâu ấy một trăm phần trăm làm không có gì ở trong thì đó là không bao giờ có chuyện đó xảy ra khi mà anh em đi bịp phải có cái một phần công nghệ gì ở phần đít bát thì anh em mới có chơi được còn công nghệ của chúng tôi khẳng định là nhỏ nhất chỉ riêng công ty của chúng tôi mới có được đấy, MK Casino anh em nhé đây thì tôi đã giới thiệu qua cho anh em đó chính là mẫu bát tàng hình rất là nhiều những mẫu màn hình khác nhau đa dạng những cái hình thức chơi khi anh em chơi ở khoảng cách xa khoảng cách gần có thể liên hệ trực tiếp cho tôi qua hotline là 09758049 hoặc liên hệ ấy, qua cái hotline chính là chúng tôi khi anh em mua hàng thì chúng tôi sẽ tặng kèm cho anh em đó chính là một cái thẻ bảo hành thể bảo hành của chúng tôi sẽ bảo hành cái sản phẩm của anh em tùy theo những sản phẩm anh em đặt mua ví dụ như bát đĩa hoặc là quân vị Đấy, chơi đồ quân có đồ quân đồ bát có đồ bát đồ đĩa đồ đĩa anh em nhé video này tôi xin tạm dừng tại đây cảm ơn anh em đã theo dõi video của tôi